luôn ghi nhận và tôi rất lấy làm biết ơn anh em Đặng Minh Trung. Đấy, chính vì thế hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của anh em Đặng Minh Trung thì tôi sẽ có một cái món quà dành tặng anh em Đặng Minh Trung. Đấy chính là tôi sẽ làm cái clip theo như cái mong muốn của anh em Đặng Minh Trung như một món quà gửi tới anh em Đặng Minh Trung nhân cái ngày sinh nhật của anh em. Và tôi cũng xin chúc anh em Đặng Minh Trung sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình êm ấm, hạnh phúc, hậu phương vững chắc sẽ là một động lực thúc đẩy cái sự nghiệp của anh em phát triển rực rỡ trong tương lai anh em nhé anh em đặng minh trung thì nói chung là yêu cầu thì nó cũng nhẹ nhàng thôi cái mong muốn của anh em đặng minh trung thì rất là dễ để có thể thực hiện đấy là anh em đặng minh trung không có yêu cầu gì quá khó chỉ cần là co là con velamaster đấy còn có thể chơi bất cứ cái lineup nào tùy tôi tuyệt vời anh em ạ rồi ủa con này à cái con uh, sao breaker lên hai sao thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái line up nó sẽ là cái line up assassin kẹp với cả velamaster ok cũng là một line up rất hay rất khỏe hoặc là chúng ta có thể đánh uh, velamaster kết hợp với 6 glacier velamaster kết hợp với cả à, insectoid bốn insect kira đó là những cái line up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 nào Chốt được cái gì thì chốt anh em ạ Đánh là ờ, xác định đánh chỗ thắng luôn chứ không bao giờ là là là, là, là chơi eco Có hai sao mà lại lại tính con đường eco nó là hơi sai anh em nhá Đấy tôi chốt luôn Ghép được cái gì thì là lấy cái đấy thôi Ok Lấy những cái món đồ ấy Đầu game nó mạnh Anh em ạ Thì có cái chén thánh này Cái bờ linh này Và cái ờ, búa xét Là những cái món đồ mà rất là ok Ngoài ra nếu mà anh em chơi Clyde thì anh em có thể lấy cái hai tia đầu game rất mạnh. Nếu mà live Blitz live lên được hai sao sớm thì có thể đánh được chuỗi thắng, thậm chí là rất khét đấy. Nếu mà chơi theo cái lối chơi nó chính là chuỗi thắng mà chơi Clyde thì phải nói là chắc là Slowbone kinh lắm. Bởi vì meta này Clyde rất mạnh. Ui, thì xong rồi, nó giống như là Hunter vậy anh em ạ. Nhưng mà không nha anh em nhá. Rồi, up cấp rồi. Trận này nó giống bài ra rất giống chơi Hunter. Rất giống ấy, rất giống chơi Hunter luôn Cái form bài nó là Hunter, 6 Hunter kẹp với cả hai đỏ đấy Đấy, ở level 7 rất mạnh <clears throat> Nhưng mà thôi Cái bài Hunter Nó là một cái bài mà Cái ngày hôm qua và ngày hôm kia ấy Sau khi mà tôi uh, gặp một cái đối thủ mà chơi uh, ờ, 9 Hunter kẹp với cái con Line Bloodline Có rất nhiều anh em là yêu cầu Đấy, tôi chơi thử đi để xem là nó có mạnh thật không Hay là chỉ là đối thủ là vô tình là nó như thế thôi Đấy, hay là như nào thì nói thật với anh em là tôi chơi rồi Tôi chơi rất nhiều rồi Tôi chơi ít nhất ý là cũng phải tầm khoảng 6-7 trận Toàn top 1 top 2 thôi Anh em ạ Nên là tôi sẽ hứa với anh em là sẽ ra một cái clip sớm nhất Cụ thể ở đây là chắc là vào ngày sinh nhật của anh em Thọ Nguyễn Khi mà anh em Thọ Nguyễn Sắp tới là sinh nhật anh em Thọ Nguyễn và có yêu cầu cái bộ 9 Hunter Đấy thì chắc là sẽ là nhân cái dịp sinh nhật anh em Thọ Nguyễn chơi cái bộ đấy luôn Nha anh em nhé anh em đừng vội còn rất nhiều anh em yêu cầu anh em nhá có rất nhiều anh em yêu cầu này rất nhiều anh em là sắp tới là kỷ niệm ngày sinh nhật của anh em cũng như là kỷ niệm một năm anh em thọ nguyễn là cũng sắp là một năm rồi sắp một năm là kỷ niệm một năm ngày đăng ký hội viên trên kênh đấy và tôi xin nhắc lại cái tiêu chí của tôi khi mà thực hiện những cái yêu cầu của anh em ở trên kênh đối với cả tất cả cái yêu cầu của tất cả các anh em ở trên kênh đều tôi đều có thể làm nhá tôi đều có thể làm theo yêu cầu của anh em Miễn là làm sao mà nó hợp với content của tôi Cái nội dung của nó anh em nghĩ ra hay Tôi có thể làm được Đấy Tôi có thể làm được Nhá Thì tôi có thể làm Nội dung hay này Ý tưởng hay Đấy tôi Và tôi Cái điều quan trọng là tôi làm được Đấy thì tôi sẽ làm Cái thứ hai Là cái Những cái nội dung theo yêu cầu Mà nó là cái ngày sinh nhật của các anh em hội viên Nhá Tôi xin nhắc lại là Với các anh em hội viên Thì nó sẽ có thêm Một cái lứa đấy là tôi sẽ tổ chức sinh nhật anh em Chúc mừng sinh nhật anh em ở trên kênh Đối với các anh em hội viên Chỉ các anh em hội viên thôi mới được cái Coi như là cái tiêu chuẩn đấy Đấy Hiện tại có rất nhiều anh em hội viên rồi Kênh của tôi là nó khoảng hai trăm rưỡi Hơn hai trăm rưỡi một chút Anh em hội viên Đấy thì anh em cũng biết rồi đấy Với cái số lượng nhiều anh em hội viên như thế Thì một năm nó chỉ có 365 ngày thôi Và tôi nói tôi chia sẻ cái đợt trước là tôi đã nói một lần rồi 365 ngày thì thế nào sẽ có ngày ngày và bị trùng Đấy, sẽ có các anh em là sẽ trùng ngày sinh nhật Tôi biết cái điều đấy Đấy, <clears throat> giải pháp là sẽ tổ chức sinh nhật chung thôi Nếu mà trùng ngày sinh nhật Thì tôi sẽ lựa chọn thôi Tôi sẽ lựa chọn hoặc là anh em có thể là đàm phán với nhau Tôi sẽ thông báo trước Để các anh em có thể đàm phán với nhau xem là Hôm đấy chúng ta sẽ làm cái bộ gì cho nó hay ho nhá Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh em Đấy, ví dụ như hôm nay là sẽ là ngày ngày sinh nhật anh em Đặng Minh Trung Và tôi ờ, có mấy món quà tôi làm theo yêu cầu mong muốn của anh em Đặng Minh Trung. Đấy một cái uh, ờ, line up để làm cho anh em một cái gọi là một cái buổi sinh nhật ở trên kênh. Đấy, khi mà tôi có chia sẻ đợt trước rồi Khi mà buổi sáng thì anh em đi học Anh em đi làm Đấy, các bạn anh em Đồng nghiệp anh em tổ chức sinh nhật cho anh em ở trên công ty Đấy, buổi tối anh em về nhà thì gia đình anh em đón sinh nhật anh em cùng với gia đình Đấy, và sau khi mà anh em đón sinh nhật cùng với gia đình thì anh em lên kênh của tôi Thì đấy, anh em sẽ nhận được cái lời chúc của tôi ở trên kênh Nha anh em nhá Đó chính là cái gọi là đặc quyền cho hội viên Và cái thứ ba đó chính là một cái nữa của hội viên Đấy chính là một năm kỷ niệm một năm nhá Thì sau một năm sẽ có một cái kỷ niệm một năm dành cho anh em hội viên Ngoài ra thì các anh em hội viên sẽ có cái gì nữa Có một cái sự ưu tiên cho các cái yêu cầu của anh em Tức là nếu mà có 10 người cùng yêu, yêu cầu là tôi làm một cái bộ nào đấy Thì tôi sẽ ưu tiên cho các anh em là hội viên hơn nhá Đấy Tuy nhiên là cũng chưa chắc là đã là hội viên và yêu cầu là tôi đã làm Nhá Bởi vì là nó còn phải trong cái khả năng của tôi nữa Anh em yêu cầu một cái bộ quá khó và tôi không làm được thì tôi sẽ không làm Nhá Đấy tôi cũng nói luôn cho anh em là để cho anh em biết Và những cái bộ khó thường là nếu mà tôi có làm ấy thì tôi sẽ để sau Đấy dễ làm trước và khó làm sau Chính vì thế là sẽ vẫn có những các anh em mà có yêu cầu nhưng mà vẫn chưa được thực hiện Thì đó chính là cái lý do đấy anh em Đấy Có nhiều anh em hiểu lầm tôi Cứ nghĩ là đăng ký hội viên thì mới được làm theo yêu cầu Các clip theo yêu cầu thì không phải nha anh em nhá Không phải đâu Đấy, tôi sẽ làm tất tất cả mọi người yêu cầu tôi đều sẽ làm. Tất cả nhá anh em nhá. Anh em cứ xem kênh tôi. Đấy, thì là tôi sẽ làm. Tuy nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái độ khó ấy với cả cái ý tưởng nó có hay ho không. Chứ nếu mà anh em yêu cầu một cái bộ mà nó quá thông dụng hoặc là nó quá khó thì rất khó. Đấy. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là trong hai người, một cái người là hội viên và một cái người không phải là hội viên thì đương nhiên tôi vẫn sẽ ưu tiên làm cho các anh em hội viên trước nhá. Đấy là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Rồi. Chắc trận này tôi sẽ chơi assassin thôi. Tí nữa sẽ là assassin, 6 assassin kẹp Kira ở level 8, rất ok. Rồi, để xem là chưa gặp thằng nào. Hy vọng là cái thằng tiếp theo tôi không phải áp cấp. Nào đây. Ủa Có phải không Ui thằng top 2 rồi anh em ạ Gặp cái thằng Day Dog Day Dog ờ, uh, 6 Warrior à 6 Warrior thì chắc là cũng chơi được Không nỗi Toàn một sao thôi Có lên áp cấp không nhỉ bởi vì là cái cái cái cái đội hình này này tôi có nói vừa nãy là không lên áp cấp ấy gặp một cái thằng nó yếu thôi để tôi không phải áp cấp bởi vì áp cấp ấy thì cái sức mạnh đội hình này nó cũng không gia tăng muốn có sức mạnh ấy ở cái round um, sau ấy mà nó mạnh hẳn lên ấy thì nó sẽ phải là ở level 7 nó sẽ là 6 con assassin kẹp với các cái con gấu tăng cơ ở trên thì nó mới mạnh hẳn lên được và bây giờ tôi lại muốn câu con gấu assassin ra nhưng mà như thế thì nó lại chưa có gấu assassin anh em ạ đây này <clears throat> đủ bộ rồi hay là đánh an, an toàn nhỉ đánh an toàn bỏ con gấu ra một round áp 7 bỏ con gấu ra một round anh em ạ tôi nghĩ là là là chuyện này để đánh cho nó chắc tôi lúc nào cũng chắc cú thôi anh em đánh cẩn thận đánh rất cẩn thận luôn mất chuỗi một cái thôi thì là lại lại coi như là nó là một sai lầm rồi sai lầm tuổi trẻ <laughs> không nên không nên làm thế mình là một cái người mà coi như là đã có kinh nghiệm đúng không trải qua đến hàng chục nghìn giờ chơi rồi đấy nên là chơi thì nó cũng phải giống như là một coi như là lão thành cách mạng không thể nào có chuyện là để mất chuôi một cách ngớ ngẩn được anh em hiểu không đấy áp cấp lên cho coi như là là, là 6 assassin vào luôn đánh an toàn ô ô ô nhưng mà có vẻ như là bị thua nhở trông qua gì mà nó, nó, nó trâu này Ôi ừ, tôi chết tôi rồi Ơ, đéo hiểu sao toàn một sao anh khỏe nhở Ảo thật đấy Cái bộ này lỗi vãi đài luôn Thề Quá là, là, là lỗi thơ rồi Thế thì lại câu gấu tiếp vậy <laughs> Ảo thật sự luôn anh em ạ Nó là kiểu gì <clears throat> Câu gấu Câu con gấu assassin thì ngon Anh em nhá Thế là thôi tôi quyết định là lại bỏ bài vào câu gấu vậy Thế là quả áp cấp là đúng là sai lầm Biết thế quả đấy thôi kệ cho nó mất chuỗi Đấy vậy là tôi có thêm một giờ kinh nghiệm nữa rồi đấy anh em <laughs> Kinh nghiệm này là kinh nghiệm xương máu luôn Đấy chúng ta sẽ có Sau trận này chúng ta sẽ có là 10.000 lẻ một giờ <laughs> kinh nghiệm chinh chiến đúng kiểu lão thành cách mạng luôn đùa xài quá nhỉ anh em nhỉ có cái gì đấy hơi sai sai ở đây <laughs> Mất chuối ảo thật sự Vẫn thấy cay Tiếc thật đấy Quả đấy thôi không bóc cấp ngon Quả đấy là tôi thực ra là tôi cũng Up cấp ấy là tôi cũng thấy là Trước khi vào cái, cái, cái game đầu đấy Tôi vẫn thấy là nó có gì đấy nó hơi sai rồi Anh em ạ nhưng mà thôi tôi nghĩ là nó cần một cái sự quyết đoán để áp cấp biết đâu quả đấy lại thắng như làm vua đúng không giữ được chuối ok ừ, nhưng mà không sao tôi vẫn ổn anh em ạ thực ra tôi vẫn ổn đấy không ra gấu thì kệ chả sao nói chung là gì là gấu assassin nếu mà ra thì là cái con đường mà chúng ta tiến tới cái trước top 1 ấy cái vị trí top 1 ấy nó dễ dàng hơn rất nhiều đấy ví dụ như là nếu, nếu mà chúng ta chơi bình thường chúng ta không ra con gấu assassin thì tỷ lệ top 1 ở trong trận đấu đấy <clears throat> đối với tôi ấy, thì nó chắc là rơi vào tầm khoảng một phần trăm Đấy, nhưng mà ra gấu assassin nhá anh em nhá nếu mà nó ra là cái con gấu assassin ấy thì tôi là thật với anh em là cái tỷ lệ của nó nó phải gấp đôi hai phần trăm <laughs> nói chung ấy là cũng chả biết thế nào anh em ạ nhìn nó đẩy cho như này 12 máu luôn đang mạnh đúng không anh em đang có chuối thế mà bây giờ sang cái round này tốc độ trận đấu nó khủng khiếp luôn quá khủng khiếp thực ra bài này là phải có cái con ốc cơ còn ốc lên hai sao ấy thì đầu game nó mới ngon được Nó mới ngon nghẻ được anh em ạ Chứ còn sao breaker nó cũng chỉ 5 round đầu thôi Cái tầm này là bắt đầu là tôi là thành eco đấy Không đùa đâu Nhìn đối thủ to cái đái rồi có thằng Eco trắng là ờ, coi như là cộng 9 rồi đấy Máu khá nhiều nhá Round 14 mà vẫn còn 55 máu đấy kia Đấy là Eco trắng ấy Đấy Khá nhiều ấy Gót đỏ sống mập à, Gót đỏ sống mập chơi Eco trắng Tức là cái thằng đấy là sau là nó sẽ rất khỏe khi mà nó comeback đấy sáu đỏ kết hợp với cả cả, cả, cả ờ, uh, gót rồng mập thì nó sẽ rất khỏe nhá mà cái bộ assassin cũng khá sợ cái cái cái, cái bộ này đấy cái bộ assassin chính ra nhá nếu mà cái con gấu assassin là nó sợ cái bộ này lắm sợ lắm trong cái tầm này nhá trong cái tầm này bây giờ tôi chả đấm được ai anh em ạ thật mấy cái con này nó không lên được được hai sao thì đúng là chả đấm được ai thật kẹp có ba assassin thôi tầm này nó chỉ là ba assassin nó như là cái giai đoạn đầu game thôi mà nó phải lên 6 assassin mà co phải hai sao rồi mạnh được khó đấy cảm giác như bây giờ là coi như là gặp nhà nào cũng thua mà sợ nhất là những cái nhà bit bit bây giờ nó hay kẹp vào con ờ, con ờ, con cây lắm Whisper rất là hay kẹp vào con ấy Đẩy thôi rồi luôn Mỗi round 17, 18 máu Một rào là quá là bình thường Có những rào nó còn lên tới 20 máu Ủa Thôi xong rồi anh em ơi, đồ lởm rồi Rồi Lấy cái tinh thạch sinh lực đã Cái áo choàng này tí nữa có thể ghép thêm cái BKB Cũng được Thôi bây giờ tôi tích tiền lên 50 tiền đây anh em ạ Cứ bình tĩnh Chưa đánh được đâu Chưa đánh được đâu Tầm này chưa đánh được đâu Yếu lắm nhưng mà tôi có một cái dự đoán đấy chính là cái với cái đội hình như này ở trong cái thời điểm hiện tại đó là round 16 ấy thì tôi sẽ bị đẩy rất nhiều đấy nhá có khi cần phải kẹp eco vào không nhỉ trận đấu này có vẻ chơi đánh gần có vẻ là không được thông minh cho lắm anh em ạ trận đấu này tôi nhận thấy là có một thằng nó chơi mết kẹp với cả spirit này bốn spirit Mết kẹp 4 Spirit luôn ở trong cái giai đoạn này à? Càng đấy Những cái con Assassin thường là đánh gần anh em ạ Trừ khi là ra được cái con Silent Assassin ở ở 5 sao, 5 đô Thì mới có thể là, là counter được Tránh cái việc bị counter thôi Còn với những cái con co khác ở trong cái bộ Assassin này toàn đánh gần Thậm chí là cả cái con Velamaster mà tôi đang định chơi thì cũng là đánh gần Nếu mà kẹp Assassin vào Khó đấy, trận này tự nhiên lại có một thằng ngang đường anh em ạ Hy vọng là cái thằng đấy nó sẽ bị thằng khác có đấm chết Nhưng mà cái trận đấu này này Có rồng mập ừ, Có rồng mập phải đấm đấm được không? Đấm được Còn những cái thằng khác thì tôi sợ không đấm được cái thằng đấy đâu Bởi vì là Warrior làm sao mà đấm được Warrior cũng toàn đánh gần thôi Ra Scarlet Lancer thì còn lâu Còn rất lâu Ủa Trông đẩy nhiều phết đấy nhở 11 máu à Ốc lên được hai này em Ốc lên được hai nhưng mà vẫn chưa đủ bộ 6 assassin Vừa lấy tôi lại bán bớt mấy con assassin đi để lấy tiền, tích tiền Nhưng mà bây giờ cảm giác như là mới ra 18 mà bị đẩy kinh quá anh em ạ Mỗi round 11 máu thì rơi vào tầm khoảng 6 round là bay màu à 6 round nữa 18 cộng 6 rơi vào tầm round 25 à, 27 Round 27 Sau round 27 Thường là cái mốc 26 là nếu mà tích tiền là 26 lên 10 Ui ừ, gặp Warrior Hay quá mà may quá con nào quà mẹ nó lại bờ linh và trúng cái lỗ tôi để sẵn ở đây rồi Đánh mãi mới chết được con Aquaman anh em ạ Thôi xong rồi Quả này lại bị đẩy nó tràn nhà luôn Được không? Ôi quả này phai đái luôn rồi mỗi rào gần chục máu Bây giờ cứ mỗi rào là mất chục máu anh em ạ à. Căng quá nhở Rao 19 nữa cố tí được không Hay là roll luôn nhở Bây giờ đang thiếu một assassin đúng không Thôi cố nốt rao này đi Rao này chắc đẩy chục máu nữa còn tầm khoảng 46 máu 46 máu rồi lúc đấy thì chúng ta lên 9 chúng ta roll anh em ạ Lên 9 roll Ồ, ờ, chơi ở 9 hết tiền ở 9 thôi Khả năng chơi này lên 10 là khó đấy Co chưa ra anh em ạ Co chưa ra Cái tầm này thì con ốc nó lại không gánh được nữa rồi Vừa nãy tôi có nói là con ốc Nhưng mà con ốc nó chỉ gánh được những cái rau đầu thôi Những cái rau trước round 15 Tôi nghĩ là con ốc nó còn gánh được Chứ còn sau round 15 thì lúc đấy nó sẽ phải là cáo Cáo 2 khó đấy đây này may rau này mất ít máu đấy nhìn thì nhìn thế thôi nhưng mà ít thì tôi nghĩ là cũng sẽ phải 8 máu 7 8 máu ui ôi 9 máu anh em ạ cũng đéo ít gặp ngay cái thằng thằng thằng uh, uh, đây đóc đây đóc ngày chó à ừ. chuỗi to vãi đài ấy Nói chung là tiền bây giờ nó bị thọt đấy anh em Nên là tôi sẽ không xả ở 8 đâu Xả ở 8 ấy không ra được cáo đâu anh em ạ à. Tôi đen lắm Chơi là nó phải lên 9 Nếu mà xả hết tiền ở 8 ấy Thì sẽ không kẹp được vào Warlock Anh em hiểu không Mà round sau ấy Round 21 là mấy cái thằng Warrior là nó lên 9 hết rồi Đấy Mà không kẹp Assassin ấy Mà 6 Assassin mà không kẹp được vào Warlock là bay màu ngay Gặp cái bọn bọn bọn bọn uh, warrior ấy là chỉ có đánh vào là tự chết thôi chúng ta phải lên được 9 lên được 9 là kẹp được cái gì kẹp được vào trừ giáp vua warlock anh em ạ chưa nói đến cái kira đâu nhá kira nó còn xa vời lắm bây giờ chỉ một con uh, con con con uh, velomancer thôi một con level 1 thôi kẹp vào để có vua warlock đã thôi đấy ngon nghẻ ra là con cáo thì có thêm bit nữa Level 10 thì kẹp cọc Thế là ok nhất Rồi Tractor Roll mấy cái đã kiếm đủ 6 Assassin anh em ạ Đây rồi Rồi ok 6 Assassin Round sau lên 9 anh em nhá Round này từ từ đã Lên 9 thọt tiền lắm Cứ tạm thời nó sẽ là 6 Assassin kẹp với cả uh, à, Egosit Thêm con gấu tăng cơ thôi Mình chưa có biết đâu chưa có bit Mình có trừ giáp, nó chưa có block Trận này có vẻ như là con Velom nó cũng không ra anh em ạ Hơi đen nhở Velom đến round 21 rồi chưa ra được con nào Đúng kiểu tôi nghiệm ra nhá mua là tôi làm content ấy Là y như rằng là cái line up đấy là không được ra luôn Thật Anh em cứ cứ nhớ lại mà xem Bây giờ bộ này nó mạnh quá rồi anh em ạ Toàn form được đủ bộ rồi tất cả bọn nó đều form được đủ bộ rồi nó 9 warrior giờ nó đẩy chín là nó đủ bộ chín warrior thôi đen quá anh em ạ mấy cái lần mà tôi nói là tôi chơi một cái gì đấy là y như rằng nó không ra anh em nhớ cái cái cái trận đấu mà tôi chơi glacier kết hợp đỏ không đấy tôi bảo tôi, tôi dồn đồ cho lancer cuối cùng cả một con game đấy không ra bất cứ một con lancer nào luôn đến lết game luôn 50 round 50 round không ra bất cứ một con Lancer nào Chơi đến chung kết luôn Ảo thật sự Nói chuyện này cũng thế anh em ạ Chuyện này kiểu mình, cứ nói trước ấy Nói trước máy có khi nó nghe thấy nó, nó không cho ấy Thật cay thật đấy Thề Đánh ra 22 rồi mà không ra một con 4 tiền Chứ con đấy nó đâu có khó ra như con mấy con bom máy bay đâu nhở Khổ oh. Ui thằng này nó còn ra là cái con rồng mập 3 sao Thế thì bạn chùm rồi bạn này Ảo thật sự luôn Ra là con rồng mập 3 sao ạ à. Chơi gót đỏ rồng mập ra rồng mập 3 sao Ok nhưng sao lại vẫn thua Thua là bởi vì là chưa đủ bộ 6 đỏ đó anh em Chưa đủ bộ 6 đỏ À đây rồi, ui ôi, vừa mới kêu thì nó ra Khổ, chắc là nó nghe thấy tôi nói đây hai bit Vừa lóc kẹp cọc của level 10 nếu mà 10 mới kẹp được cọc bây giờ tôi tôi có thể là giữ tiền để 26 lên 10 được không nhỉ 26 lên 10 thì cũng ngon hay là bây giờ ra một con Velom nữa đi Đập quả trứng phát là ok luôn này Ổn áp luôn này Cái bọn máy này là cứ phải chửi anh em ạ Thế này Đấy tôi mà không nói cái mấy cái round trước thì có khi nó không ra đâu <laughs> Ảo thật sự cứ lúc mình nói mình kêu bắt đầu ra thế Nhưng mà thôi nói chung là 41 máu ra là, là cũng là kịp thời rồi Đó Chỉ còn một con nữa thôi Tôi có quả trứng coi như là hai con Velom đã ra Ui đây rồi này lắm gấu lên được hai này là nó sẽ có cái con tăng cơ con con gấu con là nó tăng được mạnh lắm đấy nhá cái gì đun chuẩn gì cơ à cái thằng gót đỏ là bị cái thằng uh, warrior là đun đấy còn cái thằng top 1 nó lên 9 rồi đủ 9 warrior rồi gặp rồi hay quá Liệu rằng cắt chuỗi được không Lên nhớ là bây giờ cái tầm này là tôi mạnh rồi nhá Tôi không giống như vừa nãy đâu Bây giờ sáu sáu assassin rồi Kẹp cả warlock vào đây rồi Cả bit nữa nhá Có bit đấy. Được không Ông vẫn sống này Hay quá Ui Ăn được này Ui rồi ôi anh em ơi Hay quá Xin 11 tiền Ờ lên được 11 À lên lên được level 10 rồi anh em ạ Rồi 26 lên 10 kẹp cọc tuyệt vời chuẩn luôn chuẩn bài rồi đấy anh em ạ đấy, nhưng mà cọc vào thì có kira kiriak thì không nhỉ chắc là vẫn phải kẹp cọc thôi cho cọc và counter là khá khá lay up ở trong cái trận đấu này đấy kể cả cái bọn gót đỏ gót đỏ nó phải đánh con cọc mà đa phần như con gót đỏ nó đều là những cái con ờ, mà đánh gần cả anh em ạ đấy chính vì thế nó câu rất nhiều thời gian câu đam ở cọc Cọc là thế thôi nhưng mà trâu lắm nhá Cọc là 30 máu đấy Xin cái món đồ đấy ngon nghẻ nhá Cấp điên nhá, cấp điên, cấp điên, xin cấp điên Ui không có ui đồ thủ anh em ạ Thôi chắc là ừ, BKB thôi chứ Hay là chén thánh nhở Chén thánh đi Tôi, tôi vẫn thích cái chén thánh hơn BKB thì, thì, thì thôi ghép sau Ghép sau Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có BKB đấy Trận này là có nhiều mết với cả nhiều gót lắm Đó, thôi chúng ta lên 10 đó Hiện tại là chúng ta sẽ phải dồn đồ dồn khan anh em ạ Thế này 5 đô 2 sao dồn đồ Tôi mà có cấp điên thì con khan này nó cũng khỏe lắm đấy nhá Nhưng mà không có cấp điên không có cấp điên thì chưa chắc Khan đã mạnh bằng ngón ốc đâu anh em ạ Nhưng mà nếu mà có cấp điên thì nó khác Cấp điên mà nó crit thì nó tăng tốc Con này nó đam to lắm Khan đam to Đánh ờ, tốc nhanh thì càng khỏe Ui Phải đánh Thằng này chơi rồng bít ạ à. Có live bullet live bít Bây giờ có gọi ra Dragon cờ live bít cơ à Kinh nhá Trông có vẻ không không không mạnh <laughs> Khèo à Không giống như con live bullet live thì nào luôn đây rồi Nhưng mà tôi sẽ không đập trứng cho cáo Bởi vì là tôi làm content theo yêu cầu Bình thường thì tôi cũng sẽ đập trứng con cáo đấy Nhưng mà hôm nay là tôi sẽ phải dồn dồi cho Velom Mà Velom là ưu tiên đầu tiên Trứng này chắc đập cho Velom thôi anh em ạ Không đập cho cáo đâu Đấy Cáo cần ấy thì chúng ta sẽ roll Chúng ta sẽ roll nó kiếm con cáo hai Thế thôi Còn trứng thì chắc chắn là sẽ phải để dành cho con Velom tiếp theo rồi Đấy, ra một con Velom nữa thôi thì tôi sẽ đập cái quả trứng này vào Lúc đấy thì Velom lên hai kẹp Kira vào Chắc là tôi sẽ vứt cái con Tạm thời với con gấu ra Con gấu này nó chỉ có cộng thêm bit thôi Chứ còn tác dụng thì không được nhiều Chủ yếu là cọc để counter vào mấy cái thằng Wario này Và Egosit kết hợp với Warlock Thì chắc chắn là không bỏ rồi Cần Nói chung là cái gì cũng cần nhưng mà Nó phải có đồ nữa nếu mà có cái món đồ Kira ấy, thì lúc đấy tôi không cần phải kẹp cái con ọc vào anh em ạ. Mua trông Warrior đấm khỏe thế nhở Warrior dồn đồ cho đu mà. Liệu tôi có thể ăn được không nhỉ? Tôi có cọc ở đây Câu rất nhiều thời gian mấy cái con Warrior nó ôm cọc vào đánh Con ốc vẫn còn sống là có thể ăn Không ăn được rồi Khó Ăn nổi không? khó lắm ơ ờ ui rồi ăn được này hay quá khan được chứ nhở cái con uh, con đu của nó ấy vừa nay nó bị hút tóc bớt đi rồi Đấy, bây giờ tôi đang có chuỗi này anh em này ảo không ảo thật sự luôn vừa nãy cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi bây giờ vẫn 41 màu có chuỗi ảo thế nhở của assassin bây giờ nó vẫn chơi nó vẫn ok chứ thế mà có anh em bảo là là ameta ameta ở đâu tôi không thấy ameta anh em ạ line up assassin hiện tại trong cái thời điểm hiện tại là một trong những cái line up mà không bị counter bởi bất cứ một cái line up nào khác rất ít cái đội hình counter cái bộ này đấy trừ kẹp cọc các thứ thì cũng hơi counter một chút nhưng mà nếu mà ra sai linh thì cũng không sợ đâu ra sai linh assassin trong bộ 6 assassin này thì gần như là không có counter tiến thằng này đi luôn không chín máu chắc khó gót đỏ này bây giờ rồng mập ba đi nói chung là bây giờ tôi khó tôi gặp thằng này đẩy nhiều lắm này ồ tôi tôi không có giữ máu đâu chơi cái đội hình này làm gì có giữ máu mất bao nhiêu máu đây ui nó có đẻ thêm kìa mày ơi 23 máu á ui thế thì sắp xuống hố nơi rồi này thôi rồi hết tiền thôi anh em ơi hết tiền của round thứ 29 mới cay Ngộ không à, lấy đi Velom, một con Velom nữa đi Ui đây rồi, đấy cứ mỗi lần tôi nói thế nó lại ra Ảo thế nhở Tôi nhận thấy là mỗi lần tôi kêu lên như thế là nó lại ra cái con mà tôi cần <laughs> Tôi cũng chả hiểu là như nào luôn Rồi ghép lốt sắp chết rồi anh em ạ Sắp chết rồi tôi ghép luôn đi Đợi cái món găng tay Kira này bao giờ đâu oh. May quá Rao này gặp cái thằng Goblin vẫn sống được anh em ạ Được được được vẫn sống ở rào nữa Gặp thằng này tôi nghĩ là tôi vẫn ăn dễ dàng thôi Không có gì khó khăn với cái thằng Goblin này cả Tầm này thì thì, thì không sợ Goblin Ui ui tôi đẩy rồi hai ba màu <laughs> ảo quá anh em ơi cái tầm này chắc chỉ sợ mỗi cái nhà 9 mét với cái nhà gót đỏ thôi anh em gặp hai nhà đấy chắc là tôi bị đẩy tràn nhà luôn full full bản luôn đấy còn những cái bộ khác thì tầm này là nói chung là cân được rồi như là master đồ thế này là nói chung là đồ là tương đối chuẩn tương đối chuẩn ở đây anh em ạ Rồi ờ, xin mỗi cái cướp điên thôi Round này mà không có cấp điên thì xác định ở trận đấu này là là, là, là, là về top thấp nha anh em nhá. Bây giờ là nó là round 30 rồi. Cái món đồ cam thứ hai rồi phải có cấp điên ở trong cái round này. Nó bị muộn rồi. Lẽ ra phải ra rồi round 25 rồi tôi chốt cái cái cướp điên ấy. Xong mới chơi luôn thì nó mới ổn. Còn bây giờ chơi là vẫn là dạng đồ thủ nhiều quá. Đồ công chưa có. Chơi cái bộ assassin là nó cứ phải là là công đắp vào thì nó mới mạnh đấy cái phát đầu tiên nó đấm nó chết một con là ok nhất mỗi con là đấm nó chết một con đây rồi ui của anh em ơi trần phái ờ, trần phái bộ assassin bây giờ thì rất là ok nhá được chưa nào tôi nghĩ là bây giờ là ổn rồi đấy Rồi tôi kẹp kia ra và tôi bỏ gấu ra thôi Con gấu này nó chỉ cộng với cái bộ bit là thêm được có 15% thôi anh em ạ Trong khi đấy nếu mà tôi kẹp kia ra vào ấy là mỗi con chết tăng 20% đam Thế thôi Tính phép tính đơn giản là chúng ta bỏ cái gì ra Rõ ràng là sẽ phải bỏ bit ra rồi còn con Exit thì bỏ ra thì là, là mất Warlock, mất Exit thì cũng yếu. Đấy. Thôi thì hy sinh một kích kích một tộc để mà coi như là được kích nhiều tộc vậy mà gặp cái thằng này thì nguy hiểm quá nhở được không ăn nổi không ui không được rồi không được rồi được không được không, được không? à được được được được được được hay quá tôi nhìn nhầm đấy quả con cáo vẫn sống thế nào mà mình nghĩ cáo chết rồi chứ cáo sống thì ok rồi được ôi ơi vào top 4 rồi hay quá Rồi tôi cũng có cái món đồ cho cái con Velom luôn Đấy bây giờ có cái Berlin thì bớt tù đi rồi đấy Bớt tù đi nhiều anh em ạ Lấy không có Berlin thì còn hơi sợ Có Berlin này thì sẽ coi như là hóa trao sớm rồi Đập nhanh, đập nhanh, đập khỏe Cờ đây là nó là không phải là 6 Glacier đâu nhưng mà tốc độ của nó có thể lên tới là 0.1 giống như là chơi 6 Glacier vậy anh em ạ Khá là mạnh đấy nhá Và quan trọng hơn là cái con này nó sẽ bớ vào hàng đằng sau trước Hàng đằng sau quan trọng lắm Mấy con kiểu heo hiếc các thứ ở đằng sau Ở cái bộ gót đỏ ấy. Cứ giết chết mấy cái con đấy là yên tâm luôn Nó đỡ bị mất máu mà chiến thắng nó cũng dễ Ôi ôi trời tôi rơi đúng vào cái lỗ anh em ạ May quá tôi lại đặt cái con thị vệ hàng ngày nó lại Nó lại ờ, bay đúng vào cái chiều phía Berlin Thế là nó ẩn cái con trừ giáp ra ngoài May quá anh em thế là tôi vẫn vẫn coi như là sống với con velom này không có hiệu ứng trừ giáp ở trên đầu thế là sẽ chắc chắn là sẽ ăn thằng này ok thằng này đầu game chuỗi xanh nhưng bây giờ có vẻ sắp xuống hố rồi này anh em này ảo nhờ trận đấu này cuối cùng thằng gót sông mập nó lại trồi lên khỏe thế quá mạnh luôn có lên là mua cái con Secret Lancer này tí nữa counter của gót rồng mập nhỉ Chắc là sẽ phải dùng con xe cái Lancer đây anh em ạ Chứ tôi nghĩ là trận đấu này mà chơi các cái con khác thì khả năng là toang là rất cao Tuy nhiên đề bài của anh em Đặng Minh Trung đấy là Tôi sẽ phải dồn đồ cho con Velomancer Thế thì hay là kẹp cá vào nhở Nhưng mà nếu mà kẹp cá vào thì bây giờ vứt cái con Con này à Vứt con khan đi Nói chung là Đấy là một cái ý tưởng mà không hay lắm Thay vào cái việc là vứt con Khang đi Là kẹp Marine vào thì tôi nghĩ là Tôi kiếm cái BKB 2 sao xong rồi tôi À BKB cuối ấy, đồ cao ấy xong rồi tôi, tôi ghép vào luôn Thì nó ổn hơn Được không? Được không? Được không? 1 chấp 3 Ừ được đấy anh em ơi Ui tốc độ 0.1 đấy rồi Cắt chuỗi luôn Hay quá anh em ơi được nữa nhờ Cũng chưa biết ai ăn ai đâu Cứ bình tĩnh Tôi đang có một cái nuôi một cái hy vọng là up lên được cái con cáo ba đây này Sau đó tôi có thể là cho ngộ không vào kích hệ luôn Kích hệ bit nữa Nhưng mà lúc đấy chắc là vứt cọc nhỉ Cọc thì Bây giờ để counter thằng Warrior thôi đúng không? Duy nhất thằng Warrior là cấm cấm cọc vào để counter còn những cái thằng còn lại thì không nhá Những cái thằng còn lại thì bao giờ Warrior bay màu một cái là tôi có thể là tôi sẽ cho beat vào Cho Lancer vào để đánh nhau với cả hai cái bộ mết hai cái bộ gót mết Chính xác là hai cái bộ gót mết Ok Chúng ta kèo từ round thứ 35 rồi 34, 35 Round này không biết có thằng nào đi không Ừ. Ok 9 mét 9m còn 21 máu thì thoải mái Ui mà tôi vẫn ăn được đấy anh em này Ảo không? Ảo thật sự luôn Không có BKB luôn mà vẫn ăn được Ảo thế nhở Khỏe đấy chứ Bình thường thì tôi không chơi con này đâu Con này kích hệ đâu Còn đồ sẽ lấy đồ Kira Xong rồi đưa vào người cáo Hoặc đưa vào người ngộ không thôi Thì nó mới mạnh được nhưng mà trông chơi như này thì vẫn có vẻ ổn đấy chứ nhở anh em nhỏ Anh em nào thấy ổn và anh em đã từng chơi cái bộ này rồi Ở trong cái meta mới thì anh em có thể confirm Phía dưới nhá Anh em comment ở phía dưới cho tôi Comment dưới clip cho tôi để tôi xem là Anh em chơi em có ổn không Ủa Doom một mình solo bạn này luôn Chắc có quả Doom trúng vào cái con rồng mập rồi Rồng mập lên 3 sao rồi dễ bị Doom lắm nếu mà không kiếm được ra những cái con 3 sao ờ, cũng bằng tiền với cả con rồng mập Tức là hai đô đấy Ví dụ như Lava Saman hay là Sử Workman chẳng hạn Những cái con đấy là những cái con mà xác định là nếu mà roll con uh, Velom là cái con rồng mập lên 3 sao thì tôi nghĩ là nó sẽ phải roll những cái còn lại lên 3 sao thì nó mới hứng được cho cái việc là bị doom còn không thì nó vẫn sẽ doom vào cái con co chính thôi khó đấy Doom bây giờ nó nói chung là tôi nghĩ là cũng có dính dáng một chút đến uh, trí tuệ nhân tạo rồi nó Doom chuẩn lắm anh em ạ Tôi thấy cứ vào tay địch nó Doom tôi thì thôi rồi luôn Đấy, cứ nhắm vào co mà Doom rồi. Trong khi tôi chơi con Doom thì cũng chưa chắc đâu nhé. <laughs> Toàn Doom mà cái con không bắn được trưởng Cay thật Rao này chắc là nếu mà lấy thì tôi sẽ lấy cái giáp phản thôi Giáp xoay Ơ ờ, Hay là lấy cái mảnh linh hồn Mảnh linh hồn ngon hơn đấy Tăng tốc nhanh anh em ạ Trời con Velamaster nó đạt được 0.1 nhanh nhất có thể Mà cái cái, cái trừ giáp này nó sờ tách này nó trừ 15 giáp thì đấm, đấm nó cũng thốn lắm Ok Thôi rồi, xả tiền nào Ui, sai linh này, hay quá Thế này thì thôi nhá Chắc bán ốc thì thôi Sai linh vào rồi thì chơi ốc làm gì nữa đâu ừ. Vela Master sẽ lui lên 3 sao Ok Càng quá anh em ơi Máu sàn sàn với nhau luôn càng thật sự luôn đấy Thằng có sông bập này bây giờ nó cũng khá mạnh rồi Được chứ Đéo đấm được là sao Ui nó toàn full vào con Velom của tôi anh em ơi Ui nhưng Velom hồi máu kinh này kia Ui anh em nhìn thấy con Velom nó hồi máu không Ui rồi ôi, anh em nhìn kìa Con rồng mập là phun vào Tôi nhớ không nhầm là phải ba cái bãi nước bọt vào mặt con Velom Mà con Velom nó tỉnh dậy nó đánh đầy ạc máu luôn Hồi máu kinh quá anh em ơi Ui đấm chết cả con con gót rồng mập à Thế thôi <laughs> không cần phải Lancer nữa Hay quá anh em ạ rồi Tôi lại nhận thấy là cái tầm này tôi ổn vãi đái luôn Anh em ạ à, Ổn thật sự ấy Cảm giác như là Sắp vô địch nơi rồi Velomancer mà đánh tín đấy nhở Anh em thấy cái con rồng mập nó dí liên tục trưởng vào mặt Mà con này nó hồi máu được kịp không Sau đó nó còn lật kèo không Đánh thì đúng là kiểu 0.1 này còn crit như thế này thì đỡ làm sao được crit liên tục luôn đánh thì nhanh chả khác gì cái bộ 6 glacier cả thậm chí là tôi nghĩ nó còn mạnh hơn ở trong bộ 6 glacier cơ khi mà tốc độ thì nó vốn dĩ nó đã là mắc tốc độ rồi đấy nó không cần là phải là là là, là vào trong bộ 6 glacier nó mới mắc tốc độ đâu mà cái tầm này nó đã mắc tốc độ rồi nếu mà nó cứ crit liên tục đánh rất nhanh Không có BKB mà 9m cũng không cản được luôn Xong rồi, thằng này đi rồi Đi luôn Ơ Ui rồi ôi anh em ơi Thế là double kill anh em ạ à. <laughs> Ảo thật sự đấy Khỏe quá anh em ơi Ui rồi tôi còn chưa kịp lên nó 3 sao Tôi cứ ngỡ là vẫn được sống thêm một round nữa Địch thủ đi một phát luôn hai thằng luôn anh em ạ à.